một cái phương pháp một cái hệ thống đầu tư có thể giúp chúng ta có thể cải thiện hệ thống đầu tư của mình đặc biệt là có thể giúp chúng ta nhanh chóng được có được lợi nhuận ở mức cao nhất ở ờ, trước khi chúng ta bước vào cái phần chính của cái buổi hôm nay thì ờ, Dũng muốn kể cho các bạn câu chuyện đó là trước khi mà Dũng tham gia vào thị trường cũng giống giống như rất nhiều các bạn đang ở đây đó là lúc đó thì ờ, mình không có hệ thống không có phương pháp nào cả cứ lên diễn đàn ai đó nói là mua cổ phiếu nào thì mình mua theo hoặc là vào những lúc kín lúc hở người ta phím hàng người ta bảo mình mua thì mình cũng mua và sau đó thì phần lớn là bị thua lỗ hoặc là có một số cổ phiếu có một chút lãi thì bắt đầu bán ra ngay còn những cái cổ phiếu mà nó lỗ thì không bán ra và khi mà lỗ cũng nhiều quá thì trở nên đầu tư dài hạn và trong cái thời gian đó thì thực sự là Dũng muốn bỏ nghề và không muốn tham gia đầu tư chứng khoán nữa à, Tuy nhiên thì sau một thời gian Dũng nghiên cứu và Dũng đọc được cuốn sách làm giàu qua chứng khoán của William Neal thì Dũng thấy là đây là một trong những cái cuốn sách thực sự là có ích với mình nó là những cái bí quyết mà có thể giúp mình có thể kiếm được tiền làm giàu trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán và trong quá trình nghiên cứu đặc biệt là năm 2010 thì giai đoạn đầu Dũng đã đạt được mức uh, lợi nhuận rất là xuất sắc đó là trên 400 phần trăm một năm à, Tuy nhiên thì uh, sau đó thì uh, do là mình chưa có đủ kinh nghiệm và Dũng đã à, bị phá sản năm 2010 ở bức tranh như thế nào đó thì chúng ta sẽ học tiếp sau nữa nhưng tuy nhiên thì sau này sau một quá trình nghiên cứu học hỏi thì Dũng đã thay đổi được cái cuộc sống của mình và hiện tại Dũng đã giúp được rất nhiều à, các nhà đầu tư thành công à, tuy nhiên thì trong cái buổi chia sẻ hôm nay thì Dũng cũng chia sẻ với quý vị các bạn đó là một trong những cái nhà đầu tư huyền thoại một trong những chiến chiến lược giống như William O'Neill đó là Mark Mini à, vì sao Mark Mini từ một người mà học chỉ có lớp 8 mà trở thành một nhà đầu tư huyền thoại và có thể kiếm được rất nhiều tiền trên thị trường chứng khoán Mỹ và với việc mà chúng ta hiểu rõ được chiến lược và chúng ta áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì Dũng tin chắc rằng chúng ta có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận đầu tiên chúng ta sẽ cần phải biết rằng là làm sao để chúng ta có được cái hệ thống phương pháp đầu tư phù hợp với tính cách con người chúng ta bởi vì như các bạn đã biết thì trong phương pháp đầu tư ở trên thị trường có rất nhiều các hệ thống phương pháp đầu tư đó là cái hệ thống đầu tư giá trị hệ thống đầu tư kỹ thuật hệ thống đầu tư tăng trưởng và có những hệ thống kết hợp cả kỹ thuật cả tăng trưởng thì trong quá trình nghiên cứu Dũng thấy rằng là đầu tiên với một cái hệ thống đầu tư có thể giúp chúng ta có mức lợi nhuận ở mức là vượt trội so với các hệ thống đầu tư khác và đặc biệt là có thể quản lý trị được rủi ro một cách đơn giản dễ dàng đó là phương pháp đầu tư tăng trưởng đây là phương pháp mà Mac Mini đã sử dụng để giúp ông có mức lợi nhuận trên 200% phần trăm mỗi năm mang tính chất bền vững và ông có là gì ạ từ 200.000 USD sau 5 năm tài sản của ông đã lên đến bao nhiêu ạ? 18 triệu USD các bạn ạ. 18 triệu USD một con số khủng khiếp không ạ? Đấy là Mark Minin. Và sau khi ông áp dụng ông ứng dụng cái chiến lược đầu tư tăng trưởng này, ông đã gia tăng lợi nhuận và ông trở thành một trong những phù thủy chứng khoán của Mỹ và đã được rất nhiều tờ báo lớn, rất nhiều những cuốn sách như phù thủy sàn những kho chứng khoán Ờ, có xưng danh đó là những thiên tài đầu tư chứng khoán của Mỹ đây là bí quyết cũng như là một cái hệ thống phương pháp đầu tư nếu các bạn nào chưa học và các bạn chưa biết thì các bạn cần phải nắm rõ hệ thống phương pháp này thì nó có sự kết hợp giữa hai trường phái đó là phương pháp phân tích kỹ thuật nắm rõ những cái hệ thống những cái quy luật cung cầu sử dụng cốt lõi là VSA đó là quy luật cung cầu khi mà kết hợp quy luật cung cầu giá và khối lượng thì cho chúng ta những cái mẫu hình giá ổn định để biết rằng là xu hướng cổ phiếu tăng tăng hay là tăng giảm sau đó thì ờ, với việc mà nắm rõ được cái biến động giá thì ông có thể đưa ra những quyết định mua bán một cách đơn giản nhất và thứ hai nữa là gì ạ thứ hai nữa là ông tìm kiếm những cái cổ phiếu mà có cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hoặc là có những cái đặc tính về tăng trưởng trong tương lai đây là cái sự kết hợp hài hòa giữa hai hệ thống để nó có thể phù hợp với tất cả các nhà đầu tư chúng ta đó là nó lấy điểm mạnh của phân tích kỹ thuật để bù đắp điểm yếu của phân tích cơ bản và lấy điểm mạnh của phân tích cơ bản để bù đắp điểm yếu của phân tích kỹ thuật đây là cái sự kết hợp hài hòa để cho chúng ta một hệ thống đầu tư tốt nhất đó là cái bí quyết đầu tiên đó là sử dụng hệ thống đầu tư tăng trưởng à, tiếp theo đó là ông phân tích về kỹ thuật với chiến lược phân tích kỹ thuật của Marconi thì như các bạn biết rằng là uh, trong phần lớn chiến lược phân tích kỹ thuật theo trường phái tăng trưởng kể cả William O'Neill, Mac hoặc là các bạn có thể theo dõi những cái chiến lược phân tích kỹ thuật của VSA, Wickoff hoặc là uh, trước nữa đó là Livermore thì họ chủ yếu kết hợp giá và khối lượng để tìm kiếm cái xu hướng của dòng tiền lớn hay là xu hướng của dòng tiền của các big boy khi mà tham gia vào thị trường và khi họ tìm kiếm những cái, cái thời điểm mà cổ phiếu được tích lũy hay chúng ta được thu gom đến mức mà có một cái uh, kháng cự yếu nhất thì trước khi ông tham gia hay là chúng ta gọi là bứt phá đi lên cách đầu tư của ông trong cái phân tích kỹ thuật thì trước hết đầu tiên là ông xác định xu hướng về trung và dài hạn trước các bạn nhớ là trung dài hạn ở đây nó có thể ở Việt Nam với ở Mỹ nó có sự khác nhau Tuy nhiên cái thời gian mà ông giao dịch đó là từ 3 đến 6 tháng, tức là phần lớn các cổ phiếu ông giao dịch là từ 3 đến 6 tháng. Mà ở Việt Nam trong quá trình mà nghiên cứu phân tích thì Dũng thấy là phần lớn các cổ phiếu tăng trưởng thì nó cũng có cái vòng đời là từ 3 6 tháng, sau đó thì có thể tích lũy tiếp đi lên. Nên cái việc mà tích lũy từ 3 đến 6 tháng hoặc thậm chí là nhiều hơn, đây là một trong những yếu tố để giúp Mac Mini lựa chọn cổ phiếu cái phần này là phần quan trọng nhất giúp ông lựa chọn cổ phiếu xem là có nên đầu tư ngắn hạn hay dài hạn sau khi mà ông đã nắm được cái xu hướng về ngắn hạn trung hạn và dài hạn rồi thì bước tiếp theo là ông quan tâm đến xu hướng của dòng tiền việc mà quan tâm xu hướng dòng tiền dựa vào những cái mẫu hình lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác hết năm này đến năm khác đây là một phần tất yếu của thị trường nếu các bạn có nghe ai nói về phân tích kỹ thuật giống như là Soros giống như là Liam Moore hoặc là William Neal thì các bạn thấy là họ luôn luôn nói là các mô hình luôn đi lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác bản tính của con người là không thay đổi nên việc bạn hiểu rõ được bản chất cũng như là quy luật cung cầu thì đây là một trong những cái bí quyết để Mark Minim tìm kiếm cổ phiếu của mình đặc biệt là trong phân tích kỹ thuật thì ông dùng một chiến lược hay là một mẫu hình đó là biên độ thu hẹp còn một vài mẫu hình khác nhưng có thể các bạn sẽ không biết và đây là mẫu hình kinh điển để giúp ông có thể gia tăng lợi nhuận khi mà cổ phiếu bước vào giai đoạn tích lũy ở mức là siết chặt hay là với nhà đầu tư lớn hay là các à, thiên tài họ nói là đấy là những điểm pivot điểm mà cái vụ sự kháng cự yếu nhất trước khi mà bước vào Dũng đi lên à, Dũng biết rằng là trong cái chia sẻ này thì nó sẽ uh, rất khó để các bạn hình dung xem là uh, điểm pivot là gì uh, xu hướng trung hạn là gì hoặc là chúng ta nhìn thấy mẫu hình như thế nào nhưng tuy nhiên thì các bạn đây là những cái từ khóa để các bạn có thể hình dung được là nếu chúng ta đầu tư chúng ta cần phải nắm được những từ khóa như này trước khi chúng ta giao dịch và đây là một hệ thống giúp cho chúng ta thấy rằng là uh, mua tìm kiếm những cổ phiếu mà mua đúng thời điểm thứ nhất là mua đúng thời điểm cái thứ hai là rủi ro rất là thấp và thứ ba nữa là chúng ta có thể rút ra khỏi chu kỳ thị trường khi mà thị trường nó đang đạt mức là phân phối hay là ờ, thì, uh, ờ, ở mức là thị trường đang yếu đi đấy là một cái phần mà quan trọng đó là phân tích kỹ thuật sau khi phân tích kỹ thuật thì bạn biết rằng là nó sẽ có những cái điểm điểm yếu đó là đó phân tích cơ bản bởi vì một cổ phiếu muốn đi được tốt muốn đi được xa hơn thì yếu tố cơ bản đó là một yếu tố then chốt để giúp các nhà đầu tư hoặc là các nhà đầu tư lớn có thể tham gia vào được hay không nên phần thứ hai phần thứ ba đó là bí quyết thứ ba đó là à, ông luôn luôn tìm kiếm những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận là rất là nhanh với việc tăng trưởng rồi doanh thu tăng nổi lợi lợi nhuận đặc biệt là ông quan tâm đến cái tốc độ tăng trưởng trong một hai năm trước đó để biết rằng là cổ phiếu đó đang bước vào một chu kỳ tăng à, tiếp theo ông nghiên cứu về à, ban lãnh đạo hay chúng ta gọi là chất xúc tác với chất xúc tác như là ban lãnh đạo với sản phẩm mới với công nghệ mới với những chiến lược kinh doanh mới với những cái điều kiện để giúp cho doanh nghiệp của ông quan sát có cái khả năng tạo ra cái lợi nhuận tốc độ uh, tăng trong cái trong thời gian ngắn đây là một trong những bí quyết thực sự quan trọng uh, thông thường thì khi mà chúng ta nghiên cứu cổ phiếu đặc biệt là cơ bản chúng ta phân tích báo cáo tài chính tuy nhiên thì việc mà chúng ta không nắm được cái gốc của nó thì rõ ràng nhiều lúc là cổ phiếu sẽ không tăng ở ờ, trong quá trình nghiên cứu của ông thì ông có nói rằng là nếu cổ phiếu mà có cơ bản tốt nhưng kỹ thuật mà chưa tăng thì ông sẽ không mua tuy nhiên thì ngược lại nếu mà cổ phiếu mà có cơ bản không tốt nhưng kỹ thuật mà tốt thì ông có thể tham gia một cái phần nhất định không phải tham gia nhiều nhưng tham gia phần nhất định nên yếu tố cơ bản với kỹ thuật của ông ông đưa ra là 50 50 nhưng về cơ bản thì ông sẽ thấy rằng là nếu không có sự ờ, xác nhận về kỹ thuật ông sẽ không bao giờ mua cổ phiếu đây là một trong bí quyết để nếu những ai mà bắt đầu tham gia thị trường hoặc là chúng ta chưa tham gia thị trường hoặc là đã tham gia một thời gian rất là lâu nhưng chưa có một hệ thống phương pháp đầu tư thì đây là một trong những cái phương pháp mà bạn có thể tham khảo tìm hiểu với những từ khóa mà Dũng chia sẻ đây đó là những cổ phiếu tăng trưởng với tốc độ cao với doanh thu với lợi nhuận dựa vào những cái sản phẩm với công nghệ ban lãnh đạo mới và những yếu tố đó giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển một cách bền vững sau khi mà chúng ta thấy là cơ bản tốt rồi kỹ thuật đã có dòng tiền lớn tham gia vào rồi thì lúc mà bạn mua vào những thời điểm chúng ta gọi thời điểm then chốt thì độ an toàn nó sẽ là ở mức ở rất cao đúng không lúc đó chúng ta tham gia vào để ở mức rất cao như các bạn đã biết rằng trong những chia sẻ livestream của Dũng thì các bạn sẽ biết rằng là thông thường nó sẽ có những siêu cổ phiếu và những cổ phiếu đó thực sự khan hiếm và mỗi chu kỳ nó chỉ có khoảng 2 đến 3 cổ phiếu và nếu bạn không nắm rõ được thì bạn sẽ là người thất bại đầu tiên và tiếp theo đó là bí quyết số 4 đó là quản trị quản trị rủi ro ở đây chúng ta biết rằng là quản trị rủi ro là một trong yếu tố quan trọng nhất trong lĩnh vực đầu tư có rất nhiều người khi mà không biết quản quản trị rủi ro cổ phiếu tăng đến hai ba mươi phần trăm cuối cùng là bị thua lỗ đúng không bị thua lỗ và sau đó thì chúng ta gọi là cố cố mua vào khi mà thua lỗ thì chúng ta càng cố để gỡ thì chúng ta lại thua lỗ nhiều hơn hoặc là sau đó thì chúng ta lại dẫn đến đầu tư dài hạn nên quản trị rủi ro là một trong những lĩnh vực mà ông đưa ra rất là khắt khe với việc mà ông chỉ chịu lỗ hai phần trăm ít hơn hai phần trăm trên tổng tổng là AV của ông tức là việc mà cổ phiếu mà vi phạm nguyên tắc cắt lốt thì ông chỉ chấp nhận hai phần trăm trong tổng AV giả sử như là NAV của ông 1 tỷ thì ông chỉ chấp nhận 2% tức là dưới 2% tức là 20 triệu thôi ông sẽ không chấp nhận con số lớn hơn với việc mà ông cơ cấu danh mục một cách hợp lý tức là không thể tức là về có một nguyên tắc đó là không cơ cấu danh mục quá lớn quá mở rộng bởi vì cơ cấu danh mục quá mở rộng thì việc mà nghiên cứu hay là chăm sóc hay là à, quan sát các cổ phiếu nó mang tính chất là phân tán và dẫn đến một cái việc mà ông không quản trị được rủi ro và đặc biệt là không tìm kiếm được những cổ phiếu mà có cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận ở mức cao đặc biệt là khi mà quản trị rủi ro thì ông quan trọng nhất là mỗi một cổ phiếu ông mua vào cái việc mà mua từng phần mua bao nhiêu tỷ lệ bao nhiêu đặc biệt là mua đúng thời điểm như nào hoặc là khi mà cổ phiếu vi phạm nguyên tắc cắt lót là ông phải cắt bao nhiêu những cái điều này chúng ta sẽ được nghiên cứu cụ thể vào những cái video tiếp theo các bạn nhớ nhá vào những video tiếp theo để bạn hiểu rõ được cái chiến lược đầu tư của các nhà bậc thầy đầu tư tăng trưởng diễn ra như nào nên yếu tố quản trị rủi ro là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng và quyết định đến khả năng thành công của mỗi chúng ta nên ở trong video này Dũng đang muốn chia sẻ cho bạn đây là bí quyết của các bậc thầy đầu tư tăng trưởng những người mà có thể kiếm được mức lợi nhuận hàng trăm phần trăm thậm chí hàng nghìn phần trăm mỗi năm mà tỷ lệ rủi ro là rất thấp nếu các bạn muốn đầu tư thành công các bạn đang là những người bị thua lỗ trong nhiều năm đang bị mua cổ phiếu mua xong cổ phiếu giảm đang bị mua cổ phiếu không biết điểm nào là mua đang bị mua cổ phiếu à, khi mà cổ phiếu tăng đến một thời điểm mà không biết chốt lời hoặc là thậm chí là không biết cắt lót khi một cổ phiếu vi phạm thì hãy nghiên cứu hệ thống đầu tư tăng trưởng Hệ thống đầu tư tăng trưởng sẽ giúp bạn tìm kiếm những cổ phiếu có mức lợi nhuận đạt mức 50 đến 100% một năm. Thậm chí có những cổ phiếu như VCS đã đạt mức lợi nhuận 1.000% trong vòng 2 năm. Nếu bạn tập trung vào các cổ phiếu tăng trưởng, hiểu rõ được chiến lược đầu tư tăng trưởng thì tài sản của bạn từ 100 triệu có thể ờ, đạt mức 1 tỷ tỷ đồng trong thời gian rất ngắn và với các bạn chưa có kiến thức thì việc mà cần tìm hiểu với chiến lược đầu tư tăng trưởng nó sẽ giúp bạn thứ chất là đi nhanh hơn và đặc biệt là nếu những ai mà ờ, chưa nghiên cứu về hệ thống phương pháp đầu tư tăng trưởng thì Dũng tin chắc rằng là đây là một trong những cái phương pháp bí quyết để giúp chúng ta có thể đạt được mức thành tựu cao nhất nên ở đây chúng ta cần phải tổng kết lại đó gì ạ một là để đầu tư thành công thay vì chúng ta thất bại thay vì chúng ta Ờ, thua lỗ trong quá khứ thay vì chúng ta lo lắng sợ hãi và mất niềm tin vào hình quán thì hãy chuyển đổi sang một hệ thống phương pháp đó là phương pháp đầu tư tăng trưởng mà Mark mini đã sử dụng để tìm kiếm mức lợi nhuận 250% mỗi năm. Tiếp theo trong hệ thống này thì các bạn biết là họ sử dụng chiến lược phân tích kỹ thuật áp dụng quy luật cung cầu giá khối lượng để tìm kiếm những mẫu hình có nền giá ổn định tham gia vào thị trường một cách đơn giản và có tỷ lệ thành công cao và xác suất rủi ro thấp. À, tiếp theo đó là chúng ta cần phải nắm rõ được những cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu ở mức cao với những chất xúc tác về doanh thu về lợi nhuận ở vấn đề nhà máy mới sản phẩm mới công nghệ mới và đặc biệt là có những uh, chính sách mới đặc khi mà có những chính sách mới thì nó cũng giúp cho uh, doanh nghiệp chúng ta có thể được ưu tiên và được hưởng lợi rất nhiều trong quá trình đầu tư và cái cuối cùng đó là không thể thiếu được mà các bạn cần phải nắm rõ được đó là gì ạ à? đó là chúng ta quản trị rủi ro và tất cả những bí quyết này chúng ta sẽ được Dũng hướng dẫn chia sẻ bằng một chiến lược đầu tư của tất cả các bậc thầy đầu tư chứng khoán tăng trưởng mà các bạn có thể nghe một video trước của Dũng và đây là một cái một chuỗi các video thực sự là có ích để giúp các nhà đầu tư có những rất nhiều cái vấn đề thắc mắc trên thị trường chứng khoán và các bạn hãy comment ở phần bên dưới ạ hãy comment ở phần bên dưới để khi mà các bạn đặt ra những câu hỏi Dũng sẽ có những cái chia sẻ những video chia sẻ giải quyết cho tất cả các bạn những vấn đề giả sử như mẫu hình là gì làm sao để tìm ra những mô hình tốt hay là những cái cổ phiếu tăng trưởng có yếu tố là gì làm sao để nhận biết cổ phiếu tăng trưởng hoặc là có cách nào để tìm kiếm cổ phiếu siêu cổ phiếu không hoặc là giữa thị trường chung và thị trường chung và cổ phiếu thì hãy nên phân tích lọc như nào cho nó đúng tất cả những câu hỏi đấy sẽ được Dũng giải đáp trong thời gian tới một cách sớm nhất và các bạn hãy thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho nhiều người khác được biết và hãy comment ở phần bên dưới tất cả những gì bạn mong muốn các bạn muốn làm video để Dũng có thể giúp các bạn uh, giải đáp được tất cả những cái điều mà các bạn uh, uh, đang bị thắc mắc ở dạng trước và một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ video của Dũng trong tối hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều